Vâng, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh hệ thống kênh YouTube kênh bán nhà quận cầu Vấp, Tân Bình và quận 12 trên kênh hệ thống kênh YouTube cũng là trên kênh hệ thống kênh TikTok và Facebook solo Fanpage nha quý vị. Tiếp tục cho video ngày mới ngày hôm nay. Tiệm lại gửi đến quý vị và mọi người khách hàng chúng ta với ờ, bộ 4 ờ, căn nhà nha quý vị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 và căn nhà mình thì à, được nằm trên một con hẻm rộng lên đến à, khoảng 3,5 à, mét, một con hẻm xe ba gác vào đến tận nhà luôn nha quý vị. Và căn nhà chúng ta thì đang được nằm trên khu vực vị trí ngay trục đường của đường Phan Huy Ích thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh và với căn nhà có hướng chính là hướng đông như quý vị thuộc mệnh thông tí là Đông Tứ Trạch nha. Và căn nhà này thì sẽ được gia chủ là tặng một số nội thất kèm theo với từ những các cái bộ bàn ăn và có giường tủ nha quý vị. Sofa thì chủ nhà đang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 phù hợp cho những ai thuộc mệnh theo phong thủy là đông tứ trạch và với một cái diện tích cực khủng ngang 4 mét rưỡi và độ sâu là 10 mét à, xây dựng hết đất nha quý vị và thiết kế rất là đẹp nha thì ờ, những ờ, khách hàng đang xem và quan tâm đến những cái căn nhà ở trên khu vực địa bàn quận Gò Vấp và với à, tài chính khoảng 4 tỷ hơn 4 tỷ thì gia đình mình có thể là sở hữu ngay được căn nhà này rồi và căn nhà này thì à, với giá là 4 tỷ à, 400 triệu đồng còn thương lượng nha quý vị Đấy, với uh, bên trên thì uh, chúng ta sẽ được gia chủ thiết kế với um, uh, hai phòng ngủ và có vệ sinh ở rửa nha quý vị. À, phòng ngủ đường trước và phòng ngủ đường sau thì uh, đã được gia chủ là tặng full nội thất rồi. Đấy, với giường và có tủ, bàn trang điểm, kệ để tivi hết rồi nha quý vị. Với vị trí thì đối diện ngay um, uh, uh, siêu thị uh, ờ, MH2 đang xây dựng trên đường Phan Rích luôn nha quý vị. Và với ngay khu trung tâm ngay sát bên với lại khu vực chợ Phạm Văn Bạch và gần với lại trường học, công viên, bệnh viện và siêu thị nha quý vị. Và gần với lại khu vực uh, sân gôn Tân Sơn Nhất luôn nha. Đấy với ờ, căn nhà thì ờ, xây mới nha quý vị. Ở đây thì có 4 căn và xây mới sổ hồng riêng và cô chú anh chị khách hàng chúng ta mua trước cho mình một căn thì sẽ có giá mềm nha quý vị. Với diện tích là ngang 4 m rưỡi và độ dài là 10 m. Đấy với 4 căn nhà xây dựng và thiết kế bằng nhau và giá tiền bằng nhau nha quý vị. Đấy với bốn căn rất là đẹp nha. Xây dựng mới luôn và thiết kế theo uh, tân cổ điển rất là đẹp nha quý vị. Đấy và nhà mới được cho chủ là tặng full nội thất cho gia đình mình. Và hướng nhà mình là hướng uh, chính nam nha quý vị. Thuộc mệnh uh, theo phong thủy là đông tứ trạch nha. Và đây là khu vực ở bên trên tầng 1 nha quý vị. Tiếp tục thì em sẽ mời quý vị khách hàng chúng ta di chuyển lên khu vực bên trên. Và chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng ngủ tiếp theo nha quý vị Và cũng như là sân thượng ở bên trên căn nhà mình nhé Đây à, phòng ngủ bên trên thì à, ở lầu 2 thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với phòng ngủ đường trước và sân phơi đường sau Đấy, Và nhà mình thì có 3 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh Hướng nhà thì có hướng chính là hướng đông như quý vị